Người Trung Quốc rất là khó để phát âm được chữ đờ, Thế nên ví dụ muốn khen một ai đấy đẹp trai thì họ rất có thể sẽ nói thành đẹp trai Xin chào các bạn, mình là Nghiêm Thùy Trang, là founder của Tiếng Trung Alpha Rất vui được đồng hành với các bạn trong video clip ngày hôm nay Ngay khi các bạn nhìn thấy và click vào video này thì chắc hẳn các bạn đang là những người quan tâm đến việc học tiếng Trung một cách bài bản, hiệu quả Vậy thì ngày hôm nay trong video này, cô Trang sẽ hướng dẫn các bạn chỉ với 90 phút sẽ chinh phục được hoàn toàn tất cả những kiến thức về phát âm tiếng Trung Và để giúp cho việc học tập của chúng ta được hiệu quả hơn, thuận lợi hơn thì các bạn hãy chuẩn bị giúp cô Trang một quyển vở ghi chép ít nhất hai màu mực và đừng quên một cốc nước để giúp bảo vệ cuống họng của các bạn nhé. Bây giờ nếu các bạn đều đã chuẩn bị và sẵn sàng rồi thì chúng ta bắt đầu thôi. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu cấu tạo của một âm tiết trong tiếng Trung là gì nhé. Vậy thì câu hỏi đầu tiên đề ra đó chính là như thế nào là một âm tiết? Một âm tiết chính là một từ chúng ta bật ra khỏi miệng thì được gọi là một âm tiết. Ví dụ tiếng Trung là hai âm tiết Tiếng Trung vô cùng dễ là năm âm tiết Tóm lại, một âm tiết chính là một từ chúng ta bật ra khỏi miệng Vậy thì cấu tạo của một âm tiết trong tiếng Trung là gì? Nhắc đến tiếng Trung thì chắc chắn cái ấn tượng đầu tiên cũng như là cái suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu các bạn sẽ là cái chữ Hán như thế này đúng không ạ? Nhìn nó rất là loằng ngoằng, nó rất là nguy hiểm kiểu khó nhớ ấy. Vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể đọc được chữ Hán này? Thì người ta đã cho ra đời hệ thống phiên âm Latin để chúng ta nhìn vào và biết là à, chữ Hán này được đọc như thế này đúng không ạ và cái phiên âm Latin này một chữ này đây chính là một là một âm tiết vậy thì cấu tạo của một âm tiết trong tiếng Trung sẽ gồm mấy bộ phận ạ một âm tiết trong tiếng Trung thông thường sẽ gồm 3 bộ phận chữ cái đứng đầu tiên chính là thanh mẫu toàn bộ tất cả những gì đứng đằng sau thanh mẫu được gọi là vận mẫu và bộ phận cuối cùng đây chính là thanh điệu thanh điệu giữ vai trò giống như là dấu trong tiếng việt ấy tức là cùng một từ như vậy nhưng khi chúng ta thay đổi dấu thì sẽ biến thành những từ khác nhau ví dụ như tờ yên tiên huyền tiền hay đờ yên điên nặng điện đúng không ạ? Các bạn đừng quên ghi chép vào nhé. Và nếu như chúng ta đều đã nắm vững về cấu tạo của một âm tiết trong tiếng Trung thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo đó chính là thanh mẫu và vận mẫu ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với thanh mẫu và vận mẫu trong tiếng Trung và tiếng Trung thì có rất nhiều những thanh mẫu vận mẫu khác nhau thế nên để cho việc học của các bạn được trở nên dễ dàng hơn hiệu quả hơn và ghi nhớ tốt hơn thì cô Trang đã chia nó ra thành 5 phần nhỏ bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên nhé trên đây thì có 11 thanh mẫu đầu tiên trong bảng phiên âm tiếng Trung và nhiệm vụ của các bạn ngay bây giờ đó chính là lắng nghe và lặp lại cùng với cô Trang được không ạ nhớ nhá hãy lắng nghe và lặp lại nhất định các bạn phải nghe thấy âm thanh của chính mình thanh mẫu đầu tiên chúng ta sẽ đọc là là bua bua bua các bạn đừng quên lắng nghe và lặp lại cùng với cô trang nhé thanh mẫu thứ hai chúng ta sẽ đọc là pua pua pua các bạn nhận thấy có điều gì diễn ra ở đây ạ chính xác đây là một âm bật hơi và để test âm bật hơi một cách chính xác hơn thì chúng ta có thể sử dụng một mẩu giấy nhỏ như thế này các bạn nhìn cái cách cô trang đọc âm đầu tiên nhá pua bua âm thứ hai này pua pua khi mà màu giấy bay thì chứng tỏ là chúng ta đã đọc đúng rồi đúng không ạ thanh mẫu thứ ba chúng ta sẽ đọc là mua mua mua các bạn thấy là âm này khá tương đồng với cái chữ m trong tiếng việt đúng không nó khá là dễ dàng rồi ba thanh mẫu pua pô mua vừa rồi được gọi là âm môi môi tức là môi trên và môi dưới của chúng ta sẽ kết hợp để bật ra âm thanh mà không có bất cứ sự can thiệp nào của răng hay là lưỡi hết bây giờ đến âm tiếp theo nào chúng ta cùng đọc nhá nhớ là phải lắng nghe thấy âm thanh của chính mình được chưa ạ âm này chúng ta sẽ đọc là phua phua phua Âm này là âm môi răng Tức là môi và răng của chúng ta sẽ kết hợp để bật ra âm này Phua Nó giống như là chữ phở ở trong cà phê ấy, mọi người ạ Tiếp theo ở dòng thứ hai Với âm này Chúng ta sẽ đọc là tưa Tưa Tưa Nó giống như chữ tở trong tiếng Việt đấy Người Trung Quốc rất là khó để phát âm được chữ đở Thế nên ví dụ muốn khen một ai đấy đẹp trai Thì họ rất có thể sẽ nói thành đẹp trai Nào chúng ta cùng lặp lại âm này nhá Tưa tưa chính xác âm tiếp theo chúng ta sẽ đọc là thưa thưa đây cũng là một âm bật hơi nhá và các bạn nhớ là chúng ta đừng bị quá chi phối bởi kiểu đọc âm t trong âm chi trong tiếng anh nhá đây không phải là thưa hay là chi mà đây là thưa thưa các bạn nên đọc thoáng cái khẩu hình của mình ra được chưa ạ tiếp theo ạ âm này chúng ta đọc là nưa nưa nưa nghe nó khá là giống chữ n trong tiếng Việt thay mẫu tiếp theo chúng ta sẽ đọc là lưa lưa lưa nó khá là tương đồng với chữ L trong tiếng Việt và có một điều cô Trang muốn nhắc nhở nhỏ với các bạn là chúng ta tuyệt đối sẽ không ghi Việt sắp vào đâu nhá ví dụ như âm này chúng ta sẽ không được ghi như thế này đâu ạ không ghi như thế này đâu nhá việc ghi Việt sắp như thế này sẽ giúp chúng ta học càng ngày càng kém đi đấy ạ bởi vì chúng ta sẽ bị phụ thuộc vào cái âm Việt sắp này rất là nhiều vậy nên nhớ nhất tuyệt đối tuyệt đối không ghi Việt sắp vào các âm phát âm ạ tiếp đến chúng ta còn ba thanh mẫu cuối cùng chúng ta đi lần lượt nhá âm này chúng ta ta sẽ đọc là cưa cưa cưa nghe nó khá là tương đồng với âm cờ trong tiếng Việt chúng ta cùng đọc lại một lần nữa nào cưa chính xác rồi ở âm tiếp theo chúng ta sẽ đọc khưa khưa các bạn có nhận thấy cái sự bật hơi nó diễn ra không ạ đúng rồi đây là âm âm bật hơi nhá và để cho chúng ta hình dung cụ thể hơn dễ dàng hơn thì các bạn có thể hình dung như kiểu là uh, mình đang mình đang ăn ăn cá ăn cá xong mình bị hóc xương đúng không ạ và mình phải phải khạc cái xương đấy ra ấy các bạn nào chú ý là cái âm thanh này nó sẽ phát ra từ cuống họng của mình nhá khơ khơ chính xác âm cuối cùng chúng mình sẽ đọc là khơ khơ khơ nghe thì nó sẽ khá là tương đồng với âm khờ trong tiếng việt khờ của khách khí không khí à, quả khế khờ khạo ấy đúng không ạ các bạn lưu ý rằng tổ hợp ba âm này là ba âm dễ nhầm lẫn nên là chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại một lần nữa nhé âm này chúng ta sẽ đọc là cưa cưa âm này chúng ta nhớ này bật hơi nhá hóc xương cá nào hóc xương cá nhá khưa khưa và âm cuối cùng chúng ta sẽ đọc là khưa khưa Ok, các bạn đều đã làm rất là tốt và nếu như chúng ta đều đã nắm chắc phần kiến thức thanh mẫu này rồi thì chúng ta hãy nhanh chóng bước sang phần tiếp theo thôi. Trong phần tiếp theo này thì chúng ta sẽ đến với những vận mẫu đầu tiên trong bảng phiên âm tiếng Trung và có bao nhiêu vận mẫu thì chúng ta cùng xem nhé. Ở đây chúng ta có 6 vận mẫu và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đọc với cô Trang nhé. Nhớ là hãy lắng nghe tập trung vào âm thanh và lặp lại cùng với cô ạ. Vận mẫu đầu tiên chúng ta sẽ đọc là A Ở đây thì chúng ta lưu ý một chút rằng chúng ta không nên đọc theo thói quen mà chúng ta đang đọc tiếng Việt đó là a a đọc cái âm nó rất là ngắn mà đây với vận mẫu trong tiếng Trung thì chúng ta cần phải đọc vang nó ra vang rền nền nảy lên thì sau này á, khi mà chúng ta kết hợp vào đọc từ vựng cũng như là sử dụng ngôn ngữ trong đời sống hàng ngày thì cái tiếng Trung của chúng ta nó sẽ hay và mượt hơn rất là nhiều được chưa ạ chúng mình cùng đọc lại nhá a a hãy mở rộng khẩu hình của mình ra và đọc vang cái âm này lên nhá a chính xác ở ờ, âm thứ hai chúng mình sẽ đọc là ua ua ua các bạn vẫn đang đọc cùng cô chưa rồi âm thứ ba chúng mình sẽ đọc là ưa ưa ưa chính xác rồi âm tiếp theo nào âm này chúng ta sẽ đọc là y y nhớ nhá đọc vang và dài ra một chút nào y chính xác âm tiếp theo chúng ta sẽ đọc là u còn vận mẫu cuối cùng của chúng ta sẽ đọc là gì nhỉ? Âm này chúng ta sẽ đọc là y y y có thể các bạn đang cảm thấy rằng cái âm này nó khá là giống với cả âm uy ở trong tiếng việt đúng không ạ uy trong uy lực uy quyền ấy thì chính xác âm này nó khá là tương đồng với âm uy tuy nhiên để mà đọc âm này hay hơn và tròn trịa hơn thì chúng ta nhớ là chúng ta vẫn phát âm ra âm uy tức là âm thanh thì vẫn là phát âm ra âm uy nhưng mà khẩu hình của chúng ta vẫn sẽ giữ nguyên ngay cả khi âm đấy kết thúc cụ thể hơn thì các bạn sẽ để ý khẩu hình của cô nhé với âm uy này trong tiếng việt ví dụ uy lực chẳng hạn thì chúng ta sẽ đọc là uy uy uy đúng không ạ còn với âm này thì sao ạ cái âm thanh mà chúng mình phát ra vẫn là âm uy nhưng khẩu hình của mình sẽ giữ nguyên ngay cả khi âm đấy kết thúc nhé. uy uy uy đó chứ mình không phải là uy mà là uy uy được chưa ạ vừa rồi thì chúng ta đã cùng làm quen với những thanh mẫu và vận mẫu đầu tiên trong bảng phiên âm tiếng trung và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập bằng cách ghép âm nhé nhóm một chúng ta có thanh mẫu pua và khi ghép với những vận mẫu này thì chúng ta lần lượt có các âm pa pua pi u nhóm 2 chúng ta có thanh mẫu thua thua nhớ nhá đây là một âm bật hơi và khi ghép nó với những vận mẫu bên này thì chúng ta sẽ lần lượt có các âm pa thua pi pu tiếp tục với nhóm 3 chúng ta có thanh mẫu mua và khi ghép vào vận mẫu chúng ta sẽ lần lượt có các âm ma mua mưa mi mu ở nhóm 4 với thanh mẫu phua khi kết hợp với vận mẫu thì chúng ta lần lượt có các âm fa phua phu ở nhóm 5 với thanh mẫu tưa khi kết hợp vận mẫu thì chúng ta sẽ lần lượt có các âm ta tưa ti tu từ nãy giờ các bạn vẫn đang ghi chép và đọc theo cô Trang chưa ạ? Nhớ nhá, để việc học hiệu quả hơn thì chúng mình nhất định cần phải có sự ghi chép cũng như là sự tương tác với cô. Tuy là chúng ta bị ngăn cách bởi cái màn hình nhưng mà cô vẫn hy vọng rằng các bạn hãy nghe và làm theo những gì cô Trang hướng dẫn để cho việc học của chúng mình được nhanh chóng đạt kết quả hơn nhá. Được chưa? Tiếp tục với nhóm số 6 các bạn đọc cùng cô nào. Với thanh mẫu thưa khi ghép với vận mẫu thì chúng ta sẽ lần lượt có các âm tha thưa thi thu ở nhóm 7 Chỉ cô đố các bạn biết nhá Khi thanh mẫu nưa được kết hợp với vận mẫu A Thì chúng ta sẽ có âm gì nhỉ? Chính xác nưa A na Nào chúng mình cùng đọc lại nhá Na Na Rồi vậy nếu mà nó kết hợp với vận mẫu ư thì chúng mình sẽ có âm Nưa Nưa Chính xác Tiếp theo kết hợp với vận mẫu y nào Thì chúng mình sẽ có âm gì nhỉ? Âm gì nhỉ? Ni Ni Chính xác Tiếp theo ạ, à, nó kết hợp với âm u thì chúng mình sẽ có âm nu nu nu rồi ok, bây giờ đến vận mẫu uy này Khi mà âm nu được kết hợp với vận mẫu uy thì chúng mình sẽ có âm Ni Ni Ni Chính xác Tiếp theo ở nhóm số 8 thì chúng ta có thanh mẫu Lưa Và khi kết hợp vào vận mẫu A thì chúng ta sẽ có âm La La tiếp theo chúng ta có âm lưa lưa lưa tiếp theo nữa khi kết hợp với vận mẫu y thì chúng ta sẽ có âm li li li kết hợp với vận mẫu u chúng ta sẽ có âm lu lu lu và cuối cùng khi âm lưa được kết hợp với vận mẫu uy thì chúng mình sẽ có âm luy Li Nhớ nhá, khẩu hình của mình sẽ giữ nguyên ngay cả khi âm đấy kết thúc Li Ok, chính xác Tiếp theo ở nhóm 9 thì chúng mình có thanh mẫu Cưa Và khi kết hợp với vận mẫu A thì chúng mình sẽ có gì nhở? Cưa A, K đúng không ạ? Tất cả nó đều là là chúng mình đang đánh vần thôi Nào chúng mình cùng đọc nhá Đọc với cô nào, phải đọc to lên nhá, to rõ lên nào K K K Chính xác Âm tiếp theo chúng mình sẽ đọc là Cưa Cưa cưa và âm cuối cùng chúng mình sẽ đọc là cu cu cu tiếp theo đến nhóm 10 thì đây là một thanh mẫu tương đối là phức tạp cô không muốn dùng từ khó nhá nên cô sẽ dùng là từ phức tạp hơn các thanh mẫu trước một chút vậy nên chúng mình phải cực kỳ cực kỳ cực kỳ chú ý giúp cô nhá hãy tập trung toàn bộ vào âm thanh lắng nghe và lập lại thành tiếng cùng với cô trang nào nào chúng ta có thanh mẫu khưa Khưa Nhớ nhá, mình phải bật hơi ra nào Bật hơi mãnh liệt võng rạc ra nào Khưa Đúng rồi, và khi ghép với cái vận mẫu A này thì chúng mình sẽ có âm um, Kha Kha Khi các bạn đặt nhẹ tay lên cổ họng và các bạn thấy nó hơi rung nhẹ Thì chứng tỏ là mình đã đọc chính xác rồi đấy Chúng mình đọc rõ hơn tí nữa nào Kha Kha Nhớ nhá, hãy phân biệt nó không phải là Kha mà là Kha Rồi, âm này chúng mình sẽ đọc là Khưa Khưa thưa rồi và khi kết hợp với âm cuối cùng này thì chúng ta sẽ có âm khu bật hơi nhá khu khu chính xác hãy đánh dấu sao vào nhóm 10 và luyện tập nó nhiều hơn các âm khác một chút nhá tiếp theo với nhóm 11 thì cô trang lại đồ các bạn nhá chúng ta có thanh mẫu gì đây ạ à? thanh mẫu gì nhở chính xác thanh mẫu khưa khưa à vậy khi thanh mẫu khưa này kết hợp với vận mẫu a thì chúng mình sẽ có âm gì nhở âm gì ạ các bạn đọc to lên một chút nào chính xác âm này chúng mình sẽ đọc là kha kha kha nhớ nhá cần phải phân biệt rõ ràng âm khưa và âm khưa à âm này chúng mình sẽ đọc là kha được chưa nào thế bây giờ cô trang thử lấy ví dụ nhá ví dụ như là chúng mình có thanh mẫu khưa ban nãy này kết hợp với vận mẫu a này thì chúng mình sẽ có âm kha kha đúng không ạ các bạn nhớ mình phải phải sao nhỉ phải mở rộng khẩu hình ra nhá kha rồi con cái âm này khi mà kết hợp với khưa thì chúng ta sẽ có gì nhỉ kha kha các bạn lắng nghe để phân biệt hai âm này nhá kha Được chưa ạ? Tiếp theo, khi mà thanh mẫu khưa được kết hợp với vận mẫu ưa thì chúng mình sẽ có âm khưa, khưa, khưa. Chính xác. Và cuối cùng, thanh mẫu khưa kết hợp với vận mẫu u thì chúng mình sẽ có âm gì nhỉ? Khu, khu, khu chính xác Tên. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng hoàn thành nhóm thanh mẫu và vận mẫu đầu tiên trong bảng phiên âm tiếng Trung Các bạn đã ghi chép đầy đủ chưa ạ? Và hy vọng là các bạn hãy luyện tập thật kỹ, thật kỹ, thật kỹ phần này trước khi chúng ta bước sang phần tiếp theo nhé Nào, bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu với phần thanh mẫu và vận mẫu tiếp theo nhé Ở phần 2 này thì tạm thời chúng ta sẽ chưa học thêm những thanh mẫu mới Mà chỉ học thêm 4 vận mẫu mới sau đây thôi Và những vận mẫu này được đọc như thế nào thì các bạn hãy lắng nghe cô Trang Sau đó hãy đọc thật to cùng với cô nhé Vận mẫu đầu tiên chúng ta sẽ đọc là ai, I Các bạn chú ý nhé, mình cần phải đọc to Vang lên ạ à. Chúng ta sẽ không đọc là ai, ai Mà cần phải mở rộng khẩu hình và đọc vang cái âm thanh lên nhé ai, ai, Chính xác Vậy mẫu tiếp theo chúng ta sẽ đọc là A A A À với âm này thì chúng mình cố gắng làm bảy cái âm lên Nó không phải âm dẹt kiểu A A mà là gì A Kiểu là cho cốc bia em ơi đúng không ạ Ê, chúng mình nhớ đọc to lên nhá ừ. Tiếp theo phần mẫu này thì chúng ta sẽ đọc là Ao Ao Chính xác chúng mình mở rộng khẩu hình và đọc vang lên nhá Ao Đúng rồi ạ Vận mẫu cuối cùng chúng ta sẽ đọc là Âu Âu Âu Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần luyện tập ghép âm Và chúng ta sẽ ghép những vận mẫu vừa học xong với những thanh mẫu đã học ở trong phần 1 nhé Ở nhóm 1 chúng ta cùng nhắc lại nào Thanh mẫu chúng ta đã học đây là Bua chính xác và khi ghép vào với những vận mẫu vừa học ví dụ vận mẫu ai thì chúng ta sẽ có âm gì nhỉ pi đúng không ạ chúng mình cùng lặp lại nào pi rồi tiếp theo khi ghép với vận mẫu a chúng ta sẽ có âm pay pay tiếp theo khi ghép với vận mẫu ao chúng ta sẽ có âm bao bao ở nhóm 2 với thanh mẫu po nhớ nhá ở đây chúng ta phải làm gì nhỉ chính xác chúng mình phải bật hơi nào pour rồi vậy khi ghép với vận mẫu vào chúng ta sẽ có pay pay pay pay pow pow ở nhóm số 3 chúng ta có thanh mẫu mua và khi ghép vào chúng ta sẽ lần lượt được các âm my my mau mau mây mây nhớ nhá là chúng mình cần phải đọc tròn cái âm lên mây mâu mâu theo đến nhóm 4 Ồ các bạn có nhận thấy là ở nhóm này tại sao mà chúng ta chỉ có kết hợp với hai vận mẫu không thôi ạ? À? à bởi vì đó là trong bảng phiên âm tiếng Trung thì có những thanh mẫu sẽ kết hợp được với những vận mẫu này Còn có những cái thanh mẫu và vận mẫu thì chúng sẽ không bao giờ kết hợp với nhau cả Vậy nên khi mà chúng ta học phát âm ấy, thì tạm thời các bạn chưa cần thắc mắc là Ồ tại sao thanh mẫu nào kết hợp với vận mẫu nào được chưa ạ? Bây giờ chúng ta chỉ cần xem câu tra hướng dẫn này và làm theo Và từ đó chúng ta sẽ biết cách đọc tất cả những cái thanh mẫu vận mẫu mà có trong bài hướng dẫn này được chưa ạ? Rồi vậy thì ở nhóm 4 này chúng ta có thanh mẫu gì đây nhở? À thanh mẫu for Vậy thì khi nó kết hợp với vận mẫu A chúng ta sẽ có được âm gì? Phê Phê Chính xác Tiếp theo nó kết hợp với vận mẫu O thì chúng mình sẽ có âm Phô Phô Chính xác Tiếp theo nhóm 5 nào Các bạn có còn nhớ thanh mẫu này chúng mình đọc là gì không nhỉ? Thanh mẫu này đọc là gì ạ? Chính xác chúng mình phải đọc là Tưa Tưa Nhớ nhá vì người Trung Quốc rất là khó để phát âm được âm D À thế nên âm này của họ chúng ta sẽ đọc là tưa rồi và khi kết hợp với vận mẫu này chúng mình sẽ có tai đúng không ạ rất là đơn giản chúng mình chỉ cần đánh vần thôi tờ ai tai giống như kiểu là tờ ai tai mọi người mọi người có thể hình dung sang giống như chữ tờ cũng được nhá à, tiếp theo nào tao tao tây tây tao dâu ở nhóm 6 ở nhóm 6 thì thanh mẫu này chúng mình sẽ đọc như thế nào nhỉ bật hơi nhá chúng mình nhớ bật hơi nào thưa thưa đúng rồi và khi kết hợp vào khi đánh vần thì chúng ta sẽ có được âm thai thai ở đây thì chúng ta sẽ có âm gì nhỉ thao thao đúng rồi nào âm này chúng mình sẽ đọc là thâu thâu chính xác rồi bây giờ đến nhóm 7 nào ở nhóm 7 thì chúng ta có thanh mẫu nưa và khi kết hợp vào chúng ta sẽ có lần lượt những âm nai nai nao nao nay nay âm tiếp theo chúng ta sẽ đọc là no no Tiếp theo ở nhóm 8 thì chúng ta sẽ có thanh mẫu lưa lưa ở nhóm 7 và nhóm 8 thì những bạn nào ngọng n l chúng mình phải đọc hiện lưu ý nhá. Với nhóm 8 để mà đọc được âm lưa hay là âm L ấy thì chúng mình nhớ là cái lưỡi của mình uốn cao lên, mình sẽ chạm vào phần hàm trên một chút nhá. Lưa. Rồi, bây giờ khi mà chúng mình kết hợp thì chúng mình sẽ có âm gì nhỉ? Lai. Lai. Lao. Lao. Lay lay low low sang đến nhóm 9 thì các bạn có nhớ rằng thanh mẫu này cô Trang có nhắc là nó thuộc vào cái tổ hợp âm mà dễ bị nhầm lẫn không nhở à vậy thanh mẫu này chúng mình có nhớ đọc là gì không ạ chính xác đọc là cưa cưa rồi bây giờ thì chúng mình thử kết hợp với những vận mẫu vừa học xem nhá ở đây chúng ta có âm um, cay cay cao cao cây cây câu câu sao nhóm 10 thì các bạn có nhớ được là thanh mẫu này chúng mình đọc là gì không ạ có một điều gì mà cô trang đã đặc biệt lưu ý ở phần này nhỉ chính xác các bạn nhớ nhá hãy coi như là chúng ta đang làm sao ạ à ăn cá hóc xương nhá chúng mình đọc lại thanh mẫu này nào khưa khưa chính xác vậy thì khi ghép âm vào chúng ta sẽ có lần lượt những âm gì nhỉ ai khưa ai khai đúng không ạ chúng ta cùng đọc to lên nhá khai cây khâu cow nhớ nhá phải bật hơi rõ ràng và đọc to lên nhá tiếp theo ạ à, cây khâu khâu câu đến nhóm 11 rồi đây Ở nhóm này thì chúng ta lưu ý là cái thanh mẫu này chúng mình sẽ đọc hơi tương đồng với chữ khở trong tiếng Việt nhưng mà đọc nhẹ thôi nhá Khưa Khưa Và ghép âm vào chúng ta sẽ có lần lượt các âm Khai khai khai khao khao khay khây khâu khâu từ nãy đến giờ thì các bạn vẫn không quên nhiệm vụ ghi chép đấy chứ ạ rồi chúng mình nhớ nhé để cho học tập được hiệu quả hơn và nhớ lâu hơn thì các bạn nhớ phải ghi chép đầy đủ cũng như là luyện tập theo cách cô Trang hướng dẫn nhé. rồi bây giờ thì chúng mình cùng sang phần tiếp theo nào ở trong phần 1 thì cô Trang đã chia sẻ với các bạn về cấu tạo của một âm tiết trong tiếng Trung Nó gồm mấy bộ phận nhỉ? Chính xác gồm 3 bộ phận đúng không ạ? Chữ cái đứng đầu tiên được gọi là thanh mẫu Toàn bộ tất cả những gì đứng đằng sau thanh mẫu được gọi là vận mẫu và bộ phận cuối cùng là gì nhỉ? Đố mọi người biết đấy. À đúng rồi, bộ phận cuối cùng chính là thanh điệu Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần kiến thức về thanh điệu nhé Ở ờ, à, trong tiếng Việt có bao nhiêu thanh điệu nhỉ mọi người nhỉ? Tức là có bao nhiêu dấu ấy ạ? À tiếng Việt có 6 dấu tất cả đúng không? Được gọi tên là huyền sắc, ngã, hỏi, nặng Và cái thanh bằng ấy, không dấu thì được gọi là thanh bằng Được chưa ạ? Còn trong tiếng Trung thì chúng ta chỉ có bốn thanh điệu cơ bản thôi Và tên gọi của nó cũng không phải là huyền sắc, ngã, hỏi, nặng mà rất đơn giản được gọi là thanh 1, thanh 2, thanh 3, thanh 4. Vậy thì thanh 1, 2, 3, 4 cụ thể là như thế nào thì chúng ta cùng theo dõi nhé. Chúng ta sẽ lấy một âm tiết bất kỳ. Ở đây chúng ta sẽ lấy vận mẫu A để các bạn dễ hình dung về thanh điệu. Rồi, với thanh 1 thì các bạn nhìn đây ạ. Thanh 1 nó là một đường ngang nằm trên âm tiết không lên không xuống chính vì thế khi đọc các bạn cũng sẽ thấy là âm vực ấy tức là cao độ nó cũng không hề thay đổi các bạn cùng lắng nghe cô trang đọc và đọc theo nhá a à A à, Các bạn thấy âm thanh nó rất ổn định đúng không ạ? Từ đầu đến cuối âm nó cùng một độ cao không lên không xuống A à, A à, Chính xác Còn thanh hai thì sao ạ? À thanh hai các bạn nhìn thấy nó khá là giống cái gì nhỉ? Giống dấu sắc trong tiếng Việt đúng không ạ? Và cao độ của nó các bạn cũng sẽ thấy là nó như kiểu đi từ dưới lên trên ấy Các bạn nghe nhá Á Á Chính xác lặp lại một lần nữa nào Á Đúng rồi ạ thanh ba thì sao nhở à thanh ba các bạn lắng nghe cô trang đọc ạ à à à rồi còn thanh 4 thì sao nhở à thanh 4 các bạn nhìn thấy nó khá là giống gì giống dấu huyền trong tiếng Việt nhá Tuy nhiên có một điều các bạn phải ghi tâm khắc cốt đó là tiếng Trung hoàn toàn không có dấu huyền ạ Vì vậy âm này chúng ta không thể đọc là à đọc là à là sai đấy nhá âm này chúng ta sẽ đọc là à à chính xác chúng ta hãy đọc dứt khoát nó lên ạ thì trên đây là cô trang đã à, hướng dẫn các bạn cách đọc của bốn thanh điệu cơ bản nhưng Tiếp theo đây cô Trang sẽ lưu ý với các bạn một chút và lưu ý này rất quan trọng. À, các bạn hãy lắng nghe nhá, hãy tập trung vào bài giảng và lắng nghe này. Ở đây chúng ta có hai lưu ý với phần thanh điệu. Cái thứ nhất đó là phân biệt thanh một với thanh 4 Ví dụ trong tiếng Việt của chúng ta Trang và chẳng Thì các bạn nghe nó vẫn Nó vẫn là một chữ đúng không ạ Nhưng trong tiếng Trung thì thanh 1 và thanh 4 nó là hai từ hoàn toàn khác nhau nó sẽ tạo ra hai từ hoàn toàn khác nhau và cái lỗi sai thanh một với thanh 4 này là một lỗi sai kinh điển của những người mới học tiếng Trung thì cô Trang nhắc nhở các bạn một chút này với thanh một các bạn hãy chú ý về cái âm vực nó đọc tăng tăng tăng tăng đều đều đều đều không lên không xuống nhá a rồi, còn với thanh 4 thì sao ạ? Khi chúng ta nhìn thấy cái thanh 4 này, ta nhìn thấy dấu huyền ấy, nhìn thấy cái dấu giống như dấu huyền ở trên âm tiết thì chúng ta coi nó như không có dấu và đọc dứt khoát nó lên. À. À. Được chưa ạ? Rồi, tiếp theo là một cái lưu ý thứ hai với thanh 3. Thì có những bạn sẽ mới nghe thì sẽ cảm thấy là à thanh ba này giống dấu hỏi trong tiếng Việt quá nhưng mà không phải nha mọi người. Dấu hỏi trong tiếng Việt mình đọc rất là ngắn các bạn nghe này. À à à cái là hết luôn còn thanh ba thì sao ạ các bạn lắng nghe nhá à à các bạn hình dung như nó chia thành hai nhịp đúng không ạ cái trường độ của nó dài hơn nghe nó nặng hơn các bạn nghe lại nhá à chính xác và có một cái mẹo nhỏ để chúng ta có thể đọc thanh điệu tốt hơn đó là khi đọc thì các bạn hãy dùng tay trong cái quá trình mà mới luyện tập ấy các bạn hãy dùng tay để mô phỏng âm vực nhá ví dụ như thanh một các bạn nhìn này a với thanh hai thì sao? Á à, Đưa từ dưới lên nhá Á à. Thanh ba này đưa đủ nhịp của nó nhá Á à. À, chính xác. Còn thanh 4, đặc biệt là thanh 4 cô Trang biết là rất nhiều người mới học, rất nhiều bạn mới học khi mà cô bảo là dùng cái tay để chém xuống ấy thì các bạn cảm thấy ngại ngùng. Nhưng mà đừng ngại ngùng cả, tất cả những cái gì nó hỗ trợ cho các bạn tốt lên, tiến bộ lên thì hãy thực hành thôi được không ạ? Thanh 4 này, ba thanh này các bạn có thể quên chém nhưng mà thanh 4 thì hãy chém tay xuống nhá. À, À, nào tay của các bạn đâu rồi ạ? À? Hãy dơ lên nào. À, Chính xác, vừa rồi thì chúng ta đã cùng làm quen với bốn thanh điệu cơ bản trong tiếng Trung Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một phần kiến thức mới nhé, cũng liên quan đến thanh điệu Đó chính là biến điệu của thanh ba à, Biến điệu là gì ạ? Biến điệu là sự biến đổi của thanh điệu Và thật ra kiến thức về biến điệu thì có một vài những cái nội dung khác nhau Tuy nhiên ở phần này chúng ta sẽ chỉ học biến điệu của thanh mấy ạ? À? Của thanh ba thôi nhá Vậy thì cụ thể như thế nào ạ? À? Người ta quy định rằng khi hai thanh ba đứng cạnh nhau thì thanh ba đầu tiên sẽ biến thành thanh hai Cô Trang sẽ lấy ví dụ để các bạn dễ hình dung hơn nhé À, ví dụ ở đây chúng mình có chữ gì nhỉ? Các bạn ơi, chúng mình có chữ gì đây ạ? À, nỉ, được chưa ạ? Đọc đúng nào? Nỉ rồi ở đây chúng ta có chữ gì ạ? Hảo Đúng không ạ? Và nỉ hảo Như các bạn nhìn thấy là nó có hai thanh ba đứng cạnh nhau này Thì chúng mình cần phải chuyển nó thành Ní hảo Đúng không ạ? à ní hảo đây là thanh hai đúng không mọi người đó thì các bạn lưu ý nhé khi hai thanh ba đứng cạnh nhau thì thanh ba đầu tiên phải biến thành thanh hai và các bạn lưu ý là đây là chỉ biến đổi trong lúc chúng mình đọc nhé còn lúc viết thì vẫn phải giữ nguyên là thanh ba được chưa ạ tiếp theo nào ví dụ thứ hai à chúng mình có chữ gì đây nhờ các cậu ơi à nả đúng không ạ lỉ vậy thì nả lỉ chúng ta cần phải biến thành chính xác à, ná lỉ nào chúng mình cùng đọc to lên nhá ná lỉ chính xác thêm một ví dụ nữa nhá rồi ở đây chúng mình có gì nhỉ à lão khủ à vậy thì theo quy định này chúng mình phải biến nó thành lão khủ Nhớ nhá, khi mà đọc những cái âm tiết đôi như thế này ấy, thì các bạn cần phải đọc từ nào xong từ đấy rõng rạc rõ ràng ra Vì nếu mà các bạn đọc kiểu như là liến thoáng vào với nhau ấy mình sẽ bị nhịu và các bạn chắc chắn sẽ đọc nhầm thành kiểu như là lơ lớ ấy lao khủ hay là cái gì đó chẳng hạn Thì nhớ này chúng mình đọc từ nào xong từ đấy và phải có khoảng nghỉ ở giữa hai âm tiết nhá Đọc lại nhá, láo khủ được chưa ạ? Bây giờ để giúp các bạn ghi nhớ tốt hơn thì chúng mình sẽ cùng đến với phần luyện tập biến điệu nhé. Từ đầu tiên chúng ta có là gì nhỉ? À, lão khủ. Vậy thì khi biến điệu xong nó sẽ thành chính xác lão khủ. Từ thứ hai chúng ta có là phủ tảo. Thì khi biến điệu xong nó sẽ thành gì nhỉ? Phủ tảo. Chính xác. Từ thứ ba chúng ta có là hải. Vậy thì biến điệu xong nó sẽ thành hải. Nào tiếp theo nhá. Ở đây chúng ta có từ tỷ bủ Vậy thì biến điệu xong sẽ thành Tí bủ Rồi hảo bỉ Sau khi biến điệu sẽ thành gì nhỉ? À, hảo bỉ Đúng không ạ? Và các bạn nhớ nhá Khi viết thì mình vẫn phải giữ nguyên thanh ba Chỉ có đọc là chúng mình Chúng mình thay đổi cách đọc thôi ạ Từ cuối cùng nào Ví dụ cuối cùng nào Khải khẩu À các bạn lưu ý nhá Đây là âm khờ này Khờ này Với khờ này Phải khác nhau nhá Khải khẩu Được chưa ạ? Biến điệu xong thì chúng mình sẽ có là Khái 口。 Được chưa? Rồi vậy là chúng ta đã cùng hoàn thành phần thứ hai rồi đấy. Các bạn đừng quên nhiệm vụ của chúng ta vẫn sẽ là ghi chép đầy đủ và luyện tập thật kỹ nhé. Nếu các bạn đã luyện tập kỹ rồi thì bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với phần 3 nhé. Trong phần 3 này thì chúng ta vẫn sẽ chưa học thêm những thanh mẫu mới mà chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu những vận mẫu mới nào. Các bạn cùng nhìn lên đây nhé. Ở trong phần này thì chúng ta sẽ làm quen với năm vận mẫu mới và chúng được đọc như thế nào thì các bạn hãy lắng nghe và đọc cùng với cô Trang nhé. Đừng quên là chúng mình phải nghe thấy âm thanh của, của của chính mình được chưa ạ? Rồi, vận mẫu đầu tiên chúng ta sẽ đọc là an. Đúng rồi, đọc vang lên nhá. An. An. Vận mẫu thứ hai chúng ta sẽ đọc là ân. Ân Rồi các bạn lưu ý nhé Chúng mình sẽ không đọc kiểu chợt chợt cái âm ra là ơn ơn Mà chúng mình sẽ đọc là gì nhỉ Ân Ân Tiếp theo ạ à, an mà thêm g vào thì quá là dễ rồi đúng không chúng mình sẽ đọc là an an đọc vang ra nhá các bạn có thấy cảm thấy cái âm thanh nó vang lên ở cái số cái khoang mũi của mình không an đúng rồi ạ nào âm tiếp theo nhá chúng mình sẽ đọc là ân ân ân chính xác âm cuối cùng nào âm này chúng mình sẽ đọc là ôn ôn ung rồi với cái âm ung này thì à, cô Trang muốn chia sẻ với các bạn thêm một chút xíu đó là có một số bạn sẽ đọc nhầm thành ông thì không đúng nhá mọi người mọi người hãy thiên nó về âm u nhiều hơn ung à để mà hình dung ấy, nôm na nói nôm na thì chúng ta có thể hình dung như là tôi đang nói chữ ung ở trong ung dung ấy ung dung ấy à, nhưng mà sao nhỉ chúng ta phát âm ra âm ung nhưng khẩu hình của mình không trụm lại các bạn nhìn nhé nếu như cô đang nói tiếng việt cô nói từ ung thì khẩu hình cô sẽ trụm lại đúng không? Ung Nhưng để phát âm đúng và hay cái âm này thì mình vẫn phát âm ra từ ung này Nhưng cái miệng của mình sẽ không trụm hẳn lại mà là ung à, sẽ, sẽ miệng mình sẽ tạo ra một hình tròn nhỏ đúng không ạ ôm rồi chính xác các bạn luyện tập kỹ nhá nào bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một phần vô cùng quen thuộc đó chính là luyện tập ghép âm và chúng ta vẫn sẽ ghép những cái vận mẫu vừa mới học xong với những thanh mẫu chúng ta đã học trong phần 1 nhá à, nhóm một chúng ta có gì đây nhở à nhóm một chúng ta có thanh mẫu pua và khi ghép vào thì chúng ta sẽ có lần lượt những âm pan pan pan pan pang bâng bâng phần này thì quá là quen thuộc với mọi người rồi đúng không ạ sang nhóm 2 chúng ta sẽ có thanh mẫu pour đừng quên bật hơi nha các cậu ơi pour rồi khi ghép vào chúng mình sẽ có lần lượt pan pan pen pen pang pang pang hung ở nhóm 3 với thanh mẫu mua thì khi ghép vào chúng mình sẽ có man man man man mang mang mâng mâng nhóm 4 với thanh mẫu phua thì chúng mình sẽ lần lượt có các âm fan fan nhóm 5 chúng ta có thanh mẫu tơ và khi kết hợp vào chúng ta lần lượt có các âm tan tan tân tân tăng tăng cân tân nhóm 6 này thì các bạn còn nhớ thanh mẫu này chúng mình đọc là gì không nhỉ là gì nhỉ? Chính xác, thưa, bật hơi ra nhá, thưa. Rồi vậy khi kết hợp với các vận mẫu bên này chúng ta sẽ lần lượt có các âm than, than, thang, thang. Khi cái âm này thì mình mở rộng khẩu hình ra nhá, không phải thang thang mà là thang, được chưa ạ? Tiếp theo này, thân, thân, thôn, thôn Chính xác Nhóm 7 Thanh mẫu Nưa Khi kết hợp vào sẽ lần lượt tạo ra các âm Nan Nan Nân Nân Nang Nang Nâng Nâng Nung Nung Ở nhóm 8 thì chúng ta có thanh mẫu Lưa Và khi kết hợp vào chúng ta sẽ có các âm La lan lon lon lân lân luôn luôn ở ờ, nhóm 9 thì thanh mẫu này chúng mình sẽ đọc là cưa nhớ nhá có một số bạn khi mà mới học sẽ đọc nhầm một chút thành khơ khơ khơ thì không đúng nhá âm này hoàn toàn đọc khá là giống với chữ chữ cờ trong tiếng việt đấy mọi người ạ à. chúng mình đọc lại nhá cưa vậy thì khi kết hợp vào chúng mình sẽ có những âm nào ạ à? cưa an can đúng không ạ can cân cân cái cân đấy mọi người căng căng con con cung cung nhóm 10 đừng quên là thành mẫu này chúng mình học xương cá nhá chúng mình cùng đọc nào khơ đúng rồi khơ và kết hợp vào chúng mình sẽ có các âm khan khan khân khân khang khang là gì không nhở? À đúng rồi, đọc là khưa Và khi kết hợp vào chúng mình sẽ có âm Khan Khan Khân Khân Khang Khang Khân Khân Khung Khung Thông qua phần luyện tập ghép âm vừa rồi thì các bạn đã nắm chắc chắn được những vận mẫu chúng ta mới học trong phần này chưa ạ? nếu mà chúng mình đã nắm chắc rồi thì bây giờ chúng mình đến với một phần kiến thức nữa nhá à lại là phần kiến thức liên quan đến thanh điệu đây à, như trong phần trước thì cô trang có chia sẻ rằng tiếng trung có mấy thanh điệu cơ bản mọi người nhỉ mấy ạ chính xác bốn thanh điệu cơ bản nhá lần lượt là thanh một thanh hai thanh ba thanh bốn ồ vậy thì ngày hôm nay tại sao ở đâu lại còn có cái thanh nhẹ này nữa nhỉ chẳng phải cô trang bảo rằng tiếng trung chỉ có bốn thanh điệu cơ bản hay sao đúng không ạ à, vậy thì cái thanh nhẹ này nguồn gốc xuất xứ tức là các bạn hiểu như là tiền thân của nó vẫn chính là một trong bốn thanh cơ bản tuy nhiên trong quá trình sử dụng người ta đọc nhẹ nó đi chính vì thế nó được gọi là thanh nhẹ nói tóm lại thì tiếng trung là một ngôn ngữ có dấu và khi mà các bạn nhìn thấy những âm tiết nó đứng một mình này hoặc là những cái từ hai âm tiết nhưng mà âm tiết đứng đằng sau nó không mang dấu gì bên trên cả thì đó chính là thanh nhẹ và để đọc được thanh nhẹ thì chúng mình sẽ cùng đến với một vài ví dụ sau đây nhé các bạn chú ý này ở đây có từ nải và cái từ đằng sau các bạn thấy nó không có dấu gì bên trên cả thì chúng mình sẽ đọc là nải nải nải nải chúng mình không làm nải nai nhá nải nai là đây là thanh một thì chúng mình mới đọc là là nải nai đúng không Các bạn đọc lại nào nải nải rồi tiếp theo à, ở đây có từ bả bả mang thanh mấy đây ạ thanh 4 đúng không đằng sau này không có dấu gì cả chúng mình sẽ đọc là gì bả bả papa chúng mình nhớ nhá tiếng trung không có dấu nặng và không có dấu huyền chúng mình sẽ không đọc là papa nếu mà đọc papa là sai hoàn toàn đấy ạ à, và nếu papa dấu huyền là papa thì cũng sai luôn à, ở đây cô trang có một cái tip nhỏ hướng dẫn các bạn đọc thanh nhẹ cái tip này của riêng cô trang thôi nha chứ không có sách vở nào ghi đâu ạ à, thì khi mà để đọc thanh nhẹ tốt ấy, thì chúng mình thứ nhất là phải dồn trọng âm vào âm lần trước và cái thứ hai là cái thanh nhẹ chúng mình đọc cỡ khoảng bằng 1 phần ba hoặc 1 phần hai dấu huyền thì nó sẽ nó sẽ lơi lơi ra và nó rất là hay thay vì đọc là papa tức papa là dấu huyền thì mình sẽ đọc papa bà bà được chưa tiếp theo nhá ví dụ tiếp theo này ma thanh một này đằng sau không có dấu nhá ma mà ma mà các bạn đọc to lên nhá phải nghe được âm thanh của chính mình đấy ạ à. à, ví dụ tiếp theo nào đây là thanh thanh mấy đây ạ à? chỗ này là a này a m a mây à, ờ, thanh bốn nhá mề đằng sau là thanh nhẹ này mề mề mề mề tiếp theo ạ à? tì tì tì tì chúng ta sẽ đến với một phần luyện tập tổng hợp. Đây là một phần luyện tập giúp chúng ta tổng hợp lại toàn bộ kiến thức mà chúng ta đã học từ đầu đến giờ và nó sẽ bao gồm những cái từ vựng hoàn chỉnh, tức là những cái âm tiết đã có thanh mẫu, vận mẫu và thanh điệu rồi. Nhiệm vụ của chúng ta ở đây là hãy lắng nghe và lặp lại cùng với cô Trang nhé. Ở mỗi từ cô Trang sẽ đọc lại hai lần và các bạn cũng hãy đọc lại thật là to, rõ ràng cùng với cô Trang. Tiếp theo sau đó thì các bạn có thể pause lại để chúng mình có thể tự ôn luyện thật là kỹ trước khi chúng ta sang với phần mới Chúng mình đã sẵn sàng chưa ạ? Bắt đầu thôi Nào chúng ta cùng đến với từ đầu tiên nhé Chúng mình cùng thử đánh vần nào Với từ này thì chúng mình có vận mẫu là gì đây? U đúng không ạ? À thanh mẫu là pua Pua u pu Thanh 4 này nhớ chém cái tay dứt khoát xuống nhá Pu Pu Tay đầu Đúng rồi nâng cái tay lên nào Pu Chính xác Tiếp theo ở đây chúng ta có vận mẫu gì mọi người nhỉ? an đúng không ạ thanh mẫu mưa này mưa an man thanh ba nhớ nhá thanh ba mạn vậy cả từ này chúng mình sẽ đọc là bổ mạn lặp lại thật là to cùng với cô nào bổ mạn à, tiếp theo sang từ thứ hai thì chúng mình cũng đánh phần tương tự như vậy thôi ở đây chúng ta có từ này nhớ bật hơi nhá bật hơi nào bật hơi này và đây là thanh một nhớ nhé mọi người thu thu à mạn với những từ này thì các bạn lưu ý là đọc rõ ràng ra từ nào xong từ đấy nhá nên có khoảng nghỉ cỡ khoảng 0,5 giây giữa hai từ để cho nó đỡ bị nhịu được chưa ạ đọc lại nào thu mạn đúng rồi sang từ tiếp theo chúng ta cùng nhau tăng tốc độ lên nhá à ở đây chúng ta cũng bắt gặp cái gì đây mọi người ơi hai thanh ba đi cạnh nhau thì thanh ba đầu tiên sẽ biến thành chính xác sẽ biến thành thanh hai nhá cùng đọc nào phú tỏ. à, ờ, chúng mình sẽ không đọc là phủ tỏ nhá đọc lại nào phú tỏ. à chính xác tiếp theo chúng mình có từ phú tháo phú tháo tiếp theo âm p p bái bản đọc to rõ lên nào bái bản chính xác tiếp theo ở từ này các bạn lưu ý này à có âm p và âm p hai âm này khác nhau hoàn toàn nha mọi người âm này bật hơi nhá bật hơi nào thái đúng rồi thái bảng thái bảng thái bảng chính xác tiếp theo chúng ta sẽ sang đến phần thứ tư và trong phần này thì cô Trang sẽ chia sẻ với các bạn thêm những thanh mẫu mới nhé trong phần này chúng ta sẽ học thêm ba thanh mẫu mới và chúng được lần lượt đọc là âm đầu tiên các bạn lắng nghe nhá đừng quên là phải lập lại thật là to rõ cùng với cô Trang nhá à, âm đầu tiên chúng mình sẽ đọc là chi chi chi rồi các bạn lưu ý kiểu chi tiền chi tiền đấy mọi người chi khẩu hình mình sẽ là khẩu hình miệng cười nhá ờ à, tiếp theo âm thứ hai các bạn lắng nghe này chi à khẩu hình vẫn giữ nguyên nhá chi nhưng có điều gì thay đổi ở đây nhỉ à đúng rồi âm này là một âm bật hơi ạ à. các bạn hãy bật hơi nào chi chi và để test âm bật hơi thì chúng ta vẫn có thể sử dụng một mẩu giấy nhỏ như hôm trước cô trang đã hướng dẫn rồi đúng không ạ các bạn chú ý nghe cô đọc âm đầu tiên này chi chi rồi âm thứ hai nhá. Nhìn này, chi chi được chưa ạ? Rồi sang đến âm thứ ba này, âm thứ ba chỉ rất là đơn giản thôi. Chúng mình đọc là si si. Nó giống như kiểu chữ sờ nhẹ trong tiếng Việt đấy mọi người, đọc bình thường như thế thôi. À bây giờ chúng mình cùng cùng nhau đọc lại cả ba âm này nhá. Lưu ý là lắng nghe và đọc lại thật to cùng với cô Trang nào. Chi chi chi chi C C Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với những vận mẫu mới nhá Ôi là trời, các bạn có nhìn thấy không ạ? Cái lượng vận mẫu mà chúng ta sẽ học trong ngày hôm nay nó bằng tất cả những phần trước cộng lại đúng không? À, vậy thì chúng mình nhớ là ở phần này nó nhiều hơn, nó dài hơn như thế này rồi Thì phải thật sự là tập trung đấy nhá Với âm đầu tiên thì âm này nếu mà không được học một tí gì các bạn sẽ đọc thành gì ạ? chắc chắn là các bạn sẽ đọc là ear đúng không nhưng mà mình lưu ý nhá mình đang học tiếng Trung ạ à, không phải tiếng Việt thế nên đã về không được đọc là ear nhá các bạn nhìn thấy ở đây có chữ y e này và chữ a này thì có âm nào mình đọc như thế thôi ya y với a thì nối nó vào nhau ya và các bạn thấy là nó kết thúc bằng âm a nên khẩu hình của mình sẽ mở rộng về cuối ya há cái miệng ra nha ya chính xác à âm này chúng mình sẽ đọc là ye ye đừng có đọc là ye nhá không phải e đâu ạ ye đúng rồi tiếp theo nhá ở đây có âm y và à, âm ao nối vào nhau nào yao tròn cái âm lên ạ yao yao chính xác ở đây có âm y và o chúng mình nối vào nhau nào yo i o mọi người nhưng mà không đọc tách biệt là i o nhá đọc nối liền vào yo Yo Đúng rồi ạ Ở đây chúng mình có âm yên yên. À ở đây thì các bạn lưu ý là có một mẹo nhỏ là chúng mình sẽ đọc chỗ này là Nó hơi thiên về âm e một chút xíu cho nó mềm cái âm ra Tức là thay vì đọc hẳn là yên thì mình sẽ đọc là yên yên Được chưa ạ? Âm này chúng ta sẽ đọc là In In Tiếp theo âm này các bạn nhìn thấy này Y với gì đấy nhở? À Ang Y với Ang đúng không? Mở rộng khẩu hình nhá Yang Đúng rồi Yang con vâng. Tốt ạ Tiếp theo âm này chúng mình sẽ đọc là In In Chúng mình lưu ý một xíu nhá Ở âm này chúng mình sẽ không đọc là kiểu In Hay là in như kiểu vốc in nhá Mà chúng mình cảm giác hình dung tưởng tượng nó như là có vài cái chữ G nữa đi ạ Chúng mình sẽ đọc là In In Tiếp theo âm này bạn sẽ nhìn thấy Y và ung Thì chúng mình sẽ đọc là yêu yêu Chính xác Ồ, tiếp theo này các bạn thấy là âm này nó bắt đầu bằng gì đây ạ? Bắt đầu bằng âm Y Vậy thì mình phải bảo toàn được âm Y khi đọc nhá Âm này chúng mình sẽ đọc là Yue Yue Nhớ nhá, không phải là Ê e. Ê e thì nó là U rồi Đây là Y Y Yue Rồi, tiếp theo Âm này chúng ta sẽ đọc là uyên, uyên. Để đọc hay hơn thì các bạn có thể cảm nhận hình dung tưởng tượng ở đây nó hơi e một xíu nhá uyên. Rồi, à âm này là uy mà đi với N là uy với UN Yun đúng không ạ? Đọc lại nào in rồi chính xác tuy nhiên ở phần này thì chúng ta sẽ có một lưu ý nhỏ đó là lưu ý với vận mẫu yêu vận mẫu yêu này khi được kết hợp với thanh mẫu để tạo thành một âm tiết thì chúng ta sẽ viết bỏ chữ o đi có nghĩa là chúng ta sẽ chỉ viết chữ y và chữ u thôi nhưng mình vẫn phải giữ nguyên cách đọc cụ thể ví dụ tôi có chữ này thì sẽ đọc là gì đây ạ à tiêu đúng rồi thế chữ này thì là gì ạ niêu tiếp theo chữ này các bạn sẽ đọc là chính xác liêu rồi thế còn chữ này chiêu chiêu chiêu nhớ nhá chúng ta không nhìn thấy chữ o nữa nhưng mà chúng ta vẫn phải đọc cả âm này là yêu tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một phần lưu ý vô cùng quan trọng à, đó chính là tổ hợp thanh mẫu chi chi C luôn luôn mãi mãi vĩnh viễn lúc nào cũng chỉ kết hợp với những vận mẫu Y uy hoặc bắt đầu bằng y và uy chúng mình cùng theo dõi bảng sau đây nhé ồ như các bạn thấy là chúng mình có cái bên này là những cái thanh mẫu chúng mình học ngày hôm nay này còn đây là gì đây ạ đây là những cái vận mẫu mà sẽ kết hợp với nó thì các bạn có nhận thấy một điều gì không ạ toàn bộ tất cả những cái vận mẫu mà chúng ta kết hợp ạ nó đều bắt đầu bằng gì đây y này y này y này y y y y đúng không ạ à, còn đây nữa các bạn sẽ nhìn thấy này tất cả những vận mẫu mà ở cái bảng thứ hai nó kết hợp các bạn đều thấy là uy uy uy uy đấy thế nên là chi chi si luôn luôn mãi mãi vĩnh viễn lúc nào cũng chỉ kết hợp với những vận mẫu là y uy hoặc bắt đầu bằng y và uy thôi nhé mọi người tuy nhiên các bạn có nhận thấy điều gì không ạ à đó là khi ví dụ như là chi chi si mà kết hợp với những cái chữ những cái vận mẫu bắt đầu bằng uy này này thì có điều gì xảy ra ở đây ạ à? à khi mà kết hợp vào thì các bạn sẽ thấy là cái hai chấm ở trên chữ uy nó nó mất đi đâu mất rồi đúng không ạ vậy thì chúng ta sẽ cùng ghi xuống cái dòng lưu ý này nhá đó chính là khi kết hợp với những vận mẫu là uy hoặc bắt đầu bằng uy thì dấu chấm trên chữ uy sẽ được bỏ đi và chúng mình sẽ giữ nguyên cách đọc nói cách khác tức là khi các bạn nhìn thấy cái chữ này chẳng hạn ấy, thì các bạn mặc định đây chính là chữ uy được chưa ạ sẽ không bao giờ có trường hợp chữ này đọc là chu bởi vì sao? Bởi vì âm chi này chỉ kết hợp với uy không kết hợp với u. Vậy thì sẽ không bao giờ có trường hợp chúng ta nhầm lẫn là ủa mất đi dấu hai chấm rồi thì chữ này tôi đọc là chu hay là truy nhá. Mặc định nó là truy được chưa ạ? Đó, ví dụ như chữ này chẳng hạn. Ờ à, đằng sau JQX đằng sau chi chi si ấy luôn luôn là uy nên nhìn thấy chữ này chúng mình sẽ đọc ngay là chi chi đúng không ạ? Chữ này đọc là gì đây ạ? Xì she đúng không ạ đằng sau x mặc định là uy uy trá hình mọi người ạ bỏ mất hai chấm đi rồi nhưng mà nó vẫn phải đọc là uy nhá tuyệt đối không bao giờ có trường hợp là chu chu su cả mọi người ạ luôn luôn là chi chi suy không biết là cái phần lưu ý vừa rồi đã được các bạn ghi chép vào vở chưa ạ nhớ nhá hãy luôn phải ghi chép ở mỗi phần kiến thức và luyện tập thật kỹ trước khi sang phần mới rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với một phần luyện tập vô cùng quen thuộc đó chính là luyện tập ghép âm nào chúng mình cùng xem chúng mình có những âm nào nhá ở nhóm âm thứ nhất nhóm chi thì chúng ta khi ghép vào sẽ có được các âm chia ở ờ, phần này cô Trang lưu ý với các bạn rằng khi đọc các vận mẫu bắt đầu bằng y hoặc uy thì các bạn phải bảo toàn được giới âm y ví dụ ở đây là giới âm y chẳng hạn các bạn phải bảo toàn được âm y ở trong cái âm mình đọc tuyệt đối không đọc thành cha à, mà phải đọc là cha ya cha rồi tiếp theo ở đây chúng ta có âm chia chia à các bạn sẽ thấy là âm này lúc nãy chúng ta luyện chúng ta đọc là ye đúng không ạ nhưng mà khi ghép với thanh mẫu thì chúng mình sẽ đọc hơi là ye nhá chia lặp lại nào chia rồi ở đây các bạn còn nhớ không ạ đây chúng mình đọc là gì nhỉ yêu à hay là là gì nhỉ chính xác là yêu vậy thì khi ghép vào mình sẽ đọc là chiêu chiêu chin chin chiên chiên chiao chiao chin chiêng nhớ nhá âm này mình sẽ phải kéo vang cái phần mẫu ra chúng mình không đọc là chinh chinh mà phải là chiêng chiêng tiếp theo ạ yang chiang chiang chung chung chơi xue ở đây chúng mình có còn nhớ cái lưu ý với tổ hợp chi chi si không ạ đó là khi kết hợp với âm y à vốn dĩ ở đây nó phải có hai chấm đúng không mọi người nhưng khi kết hợp với cả âm chi thì nó đã được bỏ đi rồi nhưng tôi vẫn phải giữ nguyên cách đọc chính vì thế âm này vẫn đọc là xue tiếp theo âm này chúng ta sẽ đọc là chuyên chuyên chuyên chuyên ở nhóm thanh mẫu chi âm này bật hơi nhá chi thì khi ghép vào chúng ta sẽ có lần lượt các âm cha cha mình vẫn phải bảo toàn được âm đi ở đây nhé các cậu ơi cha đúng rồi chia chia bật hơi nhá bật hơi rõ vào chia à lại một lần nữa bắt gặp âm này này bỏ chữ o vẫn phải đọc là yêu thì chúng mình sẽ đọc là châu châu các bạn có nghe thấy cái âm ch, ch, ch, được phát ra không ạ châu ờ tiếp theo này 亲亲谦谦敲敲清chiêng nhớ nhá không phải là chinh mà là chiêng miệng cười nhá tất cả những âm này mình hãy cười khi đọc ạ chang chang, chung chung 缺缺圈圈圈圈nhóm thanh mẫu tiếp theo âm si khi ghép cả chúng ta sẽ có được các âm xa mở rộng khẩu hình nhá xa đúng rồi ạ à. xia 谢，前面谢一谢谢了。修修，心心先先，消消，心。 xiên xiang mở rộng khẩu hình nhá a mà âm a mở rộng là xiang xiong xiong xuê xuê xuyên xuyên xuyên xuyên Đọc xong tất cả các phần ghép âm vừa rồi thì mọi người cảm thấy là mỏi miệng không ạ? Massage quay hàm đi mọi người Massage mặt, massage mặt nào Hãy massage thư giãn để ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần luyện tập tiếp theo ạ Đây chính là phần luyện tập tổng hợp Tức là ôn lại tất cả những cái nội dung vừa rồi mà chúng ta đã học Ở trong phần này thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc những cái từ vựng hoàn thiện Có nghĩa là gì nhỉ? Nó đã là những âm tiết hoàn chỉnh bao gồm cả thanh mẫu, vận mẫu và là thanh điệu rồi à, và nó sẽ là những âm tiết đôi đấy mọi người nhá mọi người đã sẵn sàng chưa ạ đã massage xong chưa sẵn sàng chưa nào chúng mình cùng bắt đầu nhá à, ở từ đầu tiên thì chúng ta chú ý này cô sẽ dạy các bạn đánh vần ở trong một vài từ đầu nhá để mình quen này à, vận mẫu gì đây các cậu ơi à yên đúng không yên kết hợp với âm mua thì sẽ là miên miên thành bốn nào chém tay nhá miên đúng rồi miên nhìn từ thứ hai nào từ thứ hai ở đây có chữ u này chữ u này nhưng mà đằng sau của di thì nó có phải là u không ạ không nha nó là uy trá hình nhá mọi người là uy đã mất đi dấu hai chấm ạ vậy thì tôi sẽ đọc là gì ạ là chữ chính xác thanh vốn nào chúng mình cùng đọc nhá chữ ở ờ, vậy thì từ này chúng mình sẽ đọc là gì nhỉ miễn chữ rồi miễn chữ tay đầu tay đầu đừng quên nha các bạn hay quên chém tay lắm em cô nhắc đi nhắc lại mà các bạn vẫn hay quên ấy nào chém tay xuống nhá miễn chữ được rồi bây giờ đến từ thứ hai xem nào vận mẫu ung này cơ này cơ này à, âm cưa mọi người cung chi thanh một nha thanh một thì không cần có chém hết dưới nha cung chi đúng rồi ạ tiếp theo này cung chữ nhớ nhá không phải cung chu nha cung chu là sai rồi đấy ạ cung gì cung chữ được chưa ạ tiếp theo này căng chín bật hơi nha bật hơi mạnh lên dõng dạc lên nào chín đúng rồi ạ căng chín rồi chính xác tiếp theo chúng ta sẽ có từ xin lỉ xin lỉ tiếp theo xuế xí à đây vốn dĩ là u hai chấm nha mọi người nhưng mà nó bỏ đi rồi mình vẫn phải đọc như vậy nhá xuế xí tiếp theo ạ Iao, nhớ nhá, iao phải bảo toàn được giới âm y, không phải là trao mà là chào thanh vốn ạ. À, ở đây thật ra là u hai chấm. Xuyên, chào xuyên. Lặp lại nào, từ này hơi phức tạp xíu đúng không? Chào xuyên, chém cái tay xuống nhá. Một lần nữa nào. Chào, xin, chính xác Tiếp theo này, ở đây chúng ta có âm yên và âm yang Miễn, chẳng Nhưng mà hai thanh ba đi cùng nhau Thì thanh ba đầu tiên biến thành thanh hai Chúng mình sẽ đọc là miễn chẳng Chính xác, lặp lại thật to rõ nào Miễn chẳng Vậy là chúng ta đã hoàn thành 4 phần kiến thức và ngay bây giờ thì chúng mình sẽ bước sang phần kiến thức số 5 Cũng là phần kiến thức cuối cùng về phát âm tiếng Trung Phần này thì tương đối là dài đấy và cũng hơi phức tạp Nhưng nó lại vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng quan trọng Thế nên ngay bây giờ nếu như các bạn đang cảm thấy mệt quá rồi Thì hãy thư giãn cho đôi mắt của mình một chút Hoặc là chạy đi lấy cốc nước Hoặc là đi rửa mặt Hoặc là làm tất cả những cái gì để có thể lấy lại sự tập trung của mình Bởi vì trong phần này cô yêu cầu sự tập trung cao độ của các bạn Và đừng quên ghi chép đầy đủ nhá Rồi các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thanh mẫu nhá Ở trong phần này chúng mình sẽ được học bao nhiêu thanh mẫu đây ạ? Chà, có vẻ không ít đúng không? Nhưng mà không sao nhá, chúng ta sẽ đi lần lượt và quan trọng là chúng ta đang đi cùng nhau đúng không ạ? Nào, ở âm đầu tiên thì chúng mình sẽ đọc là gì nhỉ? Các bạn lắng nghe nhá, lắng nghe thật kỹ câu đọc âm này nào. Dư Dư Dư Thoạt nghe thì có thể các bạn sẽ cảm thấy là nó hơi giống với âm giờ đúng không? Kiểu dư à, nhưng mà không phải nha để mà đọc chính xác ấy, thì nó nên cô nói nôm na cho các bạn dễ hiểu thôi ạ nó nên là ở khoảng giữa của giữa của giờ và chờ nhưng nếu các bạn không đọc được chính xác thì thà các bạn đọc sang âm giờ còn hơn là giờ Nhớ nhá, cái này là cái mẹo nhỏ để cô chia sẻ ngoài lề với các bạn thôi ạ Nó không phải là một kiến thức ờ, ở trong sách vở Nhưng mà bằng kinh nghiệm của mình thì cô cô nghĩ rằng là nó sẽ hỗ trợ các bạn đọc tốt hơn Rồi các bạn lắng nghe lại âm này nhá Dư Đó, mình phải nghe thấy cái sự rít rít ở trong âm thanh Được chưa ạ? Một lần nữa nào Dư Đúng rồi, sang âm tiếp theo các bạn lắng nghe này Dư Dư có điều gì diễn ra ở đây ạ? Đúng rồi, bật hơi hoành tráng luôn đúng không ạ? Nào, sư, mẩu giấy nhỏ của các bạn đâu rồi? Cầm lên nào, hãy cầm lên nào Âm này chúng mình sẽ đọc là Thư được chưa ạ? Và các bạn hình dung như kiểu là âm này mà mấy mấy mấy bạn nữ mà kiểu bánh bèo ấy sẽ hay nói trong tiếng Việt là kiểu trời ơi, bầu trời trong xanh đúng không Âm trở trở chư cô trang à kiểu như vậy ấy mọi người có hình dung được không? Đọc lại một lần nữa nào. Chư đúng rồi, bật hơi nha, bật hơi mãnh liệt hoành tráng lên cho tôi ạ. Ừ. Tiếp theo âm này nào, âm này thì dễ hơn nhiều rồi. Sư Sư sư chính xác rồi sang dòng thứ hai sang dòng thứ hai các bạn có thấy là những cái âm này nó cũng khá là tương đồng với dòng bên trên không ạ chỉ khác là gì nhỉ a nó mọc thêm cái chữ h ở đằng sau đúng không vậy thì khi nó có thêm chữ h thì nó đọc khác như thế nào các bạn lưu ý nhá à, âm này các bạn lắng nghe cô đọc này chư chư chư các bạn có để ý thấy âm thanh và khẩu hình của cô Trang có gì thay đổi không ạ? Nếu như bên trên chúng mình vừa đọc là dư dư thì bên dưới cô vừa đọc là chư chư à nó là một âm cong lưỡi ạ thì chúng mình nhớ là cứ có hát thì tôi cong cái lưỡi lên nhá có hát thì tôi cong cái lưỡi lên trưa nghe nó như kiểu miền trung cây tre con trâu và những buổi trưa hè đúng không cô trang âm trờ trờ đấy được chưa và cái âm này nhá nếu như âm c này bật hơi rất là mãnh liệt chẳng hạn thì với âm trờ này các bạn hình dung thôi hình dung là cảm giác như là cái hơi của tôi nó đang bị ghìm xuống nó không được thoát ra ngoài nghe lại này nghe kỹ nhá trưa rồi chính xác tiếp theo ạ à, âm này à cũng có hát thì tôi phải làm nhiệm vụ gì đây các cậu ơi đúng rồi cong cái lưỡi lên cho cô nhá nếu như bên trên chúng mình vừa đọc là sư sư thì bên dưới nào cong cái lưỡi lên có c vẫn phải bật hơi nhá vẫn phải bật hơi đấy ạ chư rồi cảm giác như là mình vừa đọc vừa thổi nến đấy đúng không ạ chư chư đọc mà thấy mát hết cả phòng luôn một lần nữa nào chư Đúng rồi Rồi bây giờ nếu như ở bên trên này Chúng mình vừa đọc là sư à, Thì ở bên dưới có hát này cong lưỡi lên thì Anh chị em mình đọc là gì đây ạ À sư Đúng rồi một lần nữa nào Sư Tiếp tục ạ Sư Chính xác Thôi còn âm cuối cùng đúng không Âm này thì dễ lắm luôn Âm này chúng mình đọc là r r vẫn là âm cong lưỡi nhá mình vẫn cong cái lưỡi lên ạ tuy nhiên là chúng mình sẽ không đọc cái âm rung như kiểu tiếng việt là mưa rào hay khăn rằn hay là à, rồng rắn mà là đọc là r cong cái đầu lưỡi nhẹ đấy thôi ạ r một lần nữa nào r chính xác Bây giờ cô Trang sẽ đi một lượt toàn bộ tất cả những âm này cô đọc lại từ đầu và mọi người nhớ nhá Lắng nghe và lặp lại cùng với cô ạ Chư Chư sư chư chư chư sư rư trong tổ hợp thanh mẫu này thì sẽ có những âm như là sư sư và r là những âm tương đối là đơn giản và mọi người rất ít nhầm lẫn ở những âm này. Tuy nhiên với bốn âm này thì ai trong số chúng ta đang cảm thấy rằng là à dư nào cũng là dư chờ nào cũng là chờ nghe nó xem xem nhau nó giống nhau và rất là khó phân biệt nhỉ ai đang có cảm giác này ạ Ờ, cô Trang hoàn toàn đồng cảm với các bạn vì hồi xưa mới học ấy, cô Trang cũng hoàn toàn bị lẫn lộn và không thể phân biệt được những âm này. Vậy thì bây giờ cô Trang sẽ mách cho các bạn một cái tip nhỏ để có thể phân biệt rõ hơn những âm này nhá. Ở ờ, với bốn âm này, thì chúng ta có một câu thần chú đó là có C thì bật hơi, có H thì cong lưỡi, có C thì bật hơi, có H thì cong lưỡi. Nhớ nhá. À, cụ thể là như thế nào ạ? Ví dụ âm này đi. Âm này có H không ạ? Không có H thì chúng mình không cong lưỡi, cũng không có C thì chúng mình cũng chẳng bật hơi. À âm này chúng mình đọc thẳng lưỡi bình thường ra nhá. dư dư và nhớ là thà đọc thiên về chờ còn hơn đọc là giờ nhá không phải là dư ở trong dư giả đọc lại nhá nghe cô đọc lại này dư dư à, các bạn cảm thấy có cái sự rít rít ở trong âm thanh á, là được rồi Tiếp theo đến âm này nhá Âm này là có C này Chúng mình cần phải làm gì đây ạ? Chính xác chúng mình phải bật hơi nhá Bật rõ ràng mạch lạc ra này sư, sư, Chính xác sư Đúng rồi à, Âm tiếp theo này có gì đây các bạn ơi? À có hát đúng không? Thì chúng mình phải cong cái lưỡi lên nhá không biết như nào là cong lưỡi thì cong cả môi lên luôn và các bạn hãy hình dung như là với âm này thì cái hơi của mình nó bị ghìm lại nó bị giam hãm trong khoang họng không thể thoát ra được nghe lại này chư chư rồi, tiếp theo đến âm này À, có C, có H thì tôi vừa cong lưỡi tôi vừa bật hơi Các bạn nghe nhá Chư Chư True. Được chưa ạ? Rồi, vậy thì bây giờ một lần nữa cô Trang sẽ đọc hai cặp âm trên dưới này để các bạn phân biệt xem như thế nào là âm thẳng lưỡi và như thế nào là âm cong lưỡi nhá. Ở ờ, ví dụ âm này chúng ta sẽ đọc là dư. Âm này là chư. Các bạn nghe lại ạ. Dư. Chư. Chư. Chư. Chư. Các bạn đã nắm rõ được phần thanh mẫu này chưa ạ? Nếu mà đã ok hết rồi thì bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang phần vận mẫu nhé. Yeah, vậy là chúng ta đã đến với những vận mẫu cuối cùng trong bảng phiên âm tiếng Trung rồi. Trong phần vận mẫu này thì chúng ta sẽ làm quen với những âm nào đây? Các bạn cùng theo dõi nhé và đừng quên ghi chép đầy đủ. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Trong phần vận mẫu này thì âm đầu tiên chúng ta nhìn thấy là âm qua à, các bạn nhớ nhá âm này chúng mình sẽ không đọc là ua như kiểu là con cua hay là sữa chua đâu ạ ở đây chúng ta đang học tiếng trung và với âm này thì các bạn lưu ý rằng mình nhìn thấy chữ nào thì mình đọc chữ đấy ở đây là có chữ u và chữ a thì mình đọc móc nối vào nhau ạ qua qua qua rồi các bạn nhìn nhé nó bắt đầu bằng chữ u và kết thúc bằng chữ a và khẩu hình của chúng mình cũng bắt đầu như thế luôn u a các bạn nhìn lại nhá qua qua chính xác à, âm tiếp theo chúng mình sẽ đọc là ua ua âm tiếp theo chúng ta sẽ đọc là u và ai đúng không ạ chúng mình móc nối vào nhau nào y y chính xác còn âm này chúng mình sẽ đọc là gì đây nhỉ có u và a chúng mình sẽ đọc là way way rồi tiếp theo nhá sang âm này chúng ta có u và an vậy thì nó sẽ đọc là one one nhớ là mình phải đọc vang lên nhá vang dền nền nảy lên cho nó tròn cái âm nó hay lên nhá à, tiếp theo ạ âm này chúng ta có u và ân vậy thì chúng mình sẽ đọc là chính xác âm này sẽ đọc là quân quân rồi tiếp theo nào âm này chúng mình sẽ đọc là quang Quang Âm cuối cùng chúng ta sẽ đọc là Quang Quang Và trong phần vận mẫu này thì chúng ta sẽ có hai lưu ý nhỏ như sau Lưu ý đầu tiên đó là với âm uây thì vận mẫu uây này khi được kết hợp với thanh mẫu để tạo thành một âm tiết thì nó sẽ được viết tắt bỏ chữ E đi Tức là chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy chữ U và chữ Y thôi Nhưng mình vẫn phải giữ nguyên cách đọc nhá Âm này chúng ta vẫn sẽ đọc là way way rồi lưu ý thứ hai đó chính là với âm um, uân thì với vận mẫu uân này khi được kết hợp với thanh mẫu để tạo thành một âm tiết thì chữ e này cũng được bỏ đi ạ chúng ta sẽ viết tắt là u và n nhưng mà vẫn phải giữ nguyên cách đọc nhá âm này chúng mình vẫn sẽ đọc là uân Uân. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một phần lưu ý vô cùng vô cùng vô cùng quan trọng với tổ hợp âm Dư s, s, zh, ch, sh và r. Đó chính là khi tổ hợp thanh mẫu này kết hợp với vận mẫu y thì y sẽ được đọc thành ư. Cụ thể là gì ạ? Chúng ta cùng nhìn ví dụ sau đây nhé. À, ví dụ chúng ta có âm này chẳng hạn thì chúng mình sẽ không đọc là chi đúng không ạ? Bởi vì y sẽ được đọc thành ư nên âm này chúng mình sẽ đọc là sư chính xác tương tự như vậy âm này chúng ta sẽ đọc là sư nhớ bật hơi nhé mọi người âm này chúng ta sẽ đọc là sư âm này là gì nhỉ mọi người ơi nhớ cong lưỡi và không bật hơi nhá chư đúng rồi à, âm này chúng ta sẽ đọc là chư âm này là sư và âm này là r nhớ nhá cứ có y ở đằng sau những thanh mẫu này thì chúng mình đồng loạt sẽ đọc thành ư sau khi hoàn thành những thanh mẫu và vận mẫu cuối cùng trong bảng phiên âm tiếng trung thì ngay bây giờ đây chúng mình sẽ đến với một phần vô cùng quan trọng nhưng cũng vô cùng quen thuộc đó chính là luyện tập ghép âm tuy nhiên trước khi bắt đầu vào phần này thì cô trang nghĩ rằng chúng ta cần phải chuẩn bị một sức khỏe thật tốt đấy cũng như là một cơ miệng thật là dẻo dai bởi vì khi đọc phần này có thể là chúng ta sẽ hơi mệt đấy cố gắng nhá ok mọi người đã sẵn sàng chưa ạ rồi với tổ hợp âm đầu tiên đó là tổ hợp thanh mẫu dư ở ờ, khi ghép vào những vận mẫu này thì chúng ta sẽ lần lượt có các âm như sau ra ra nhớ nhá đừng có đọc là ra mà phải đọc là ra ok tiếp theo ạ âm này chúng mình sẽ đọc là dưa dưa âm này chúng mình đọc là gì nhỉ là gì chính xác dư dư chai chai chai chai rau châu, Tiếp theo Sâu Sâu San San Sân Sân Sang Sang Sang Sang Sung Sung Tiếp theo chúng ta sẽ có âm Su du dua dua âm này âm gì đây mọi người ơi mọi người nghĩ xem nào có nhớ không ạ âm gì nhở chính xác âm này là ui đúng không ạ nó là uei đã được lược bỏ e và giữ nguyên cách đọc ở ờ, à, âm chơi này thì khi ghép vào chúng ta có chơi chơi tiếp theo âm này âm gì đây nhở À đúng rồi, đây là âm quân đã lược bỏ e đi và giữ nguyên cách đọc. Vậy thì khi ghép vào dư chúng ta có xuân xuân tiếp theo xuân xuân nhóm thanh mẫu tiếp theo sư nhớ nhá âm này là một âm bật hơi hãy bật thật là mạnh thật là rõ vào ạ sư khi ghép với vận mẫu chúng ta sẽ có lần lượt xa xa xưa xưa sư sư sai sai xây xây sau sau đó các bạn có để ý không cái âm sờ sờ sờ sờ nó sẽ liên tục được lặp lại từ trên xuống dưới nhớ nhá âm này phải bật hơi rõ ràng vào tiếp theo chúng ta sẽ có những âm sâu sâu chan chan chân chân sang sang Châng Châng Chung Tiếp theo chúng ta có những âm Chu Chu Chua Chua Âm gì đây nhở? Chơi Chơi chân chân chân chân nếu như việc đọc cái tổ hợp âm sư vừa nãy làm chúng ta cảm thấy hết hơi vì bị bật hơi quá nhiều quá mệt rồi thì bây giờ đến tổ hợp âm sư chúng ta sẽ được thư giãn hơn thả lỏng hơn nào chúng ta cùng bắt đầu nhá à, vận mẫu a khi ghép với thanh mẫu sư thì chúng ta sẽ có sa sa xưa xưa sư sư sai sai sau, sau, sâu sâu đơn giản hơn rất là nhiều đúng không mọi người tiếp theo nào chúng ta có âm san san sân sân sang 松松松松松松松松衰衰衰。 xuân xuân xuân. tiếp theo ở nhóm thanh mẫu cong lưỡi thì cô trang đã thiết kế thành dạng bảng như thế này để cho chúng ta tiện theo dõi và dễ đọc được chưa ạ ở đây chúng ta nhìn nhá ở cột bên tay trái này thì chúng ta có các thanh mẫu và hàng trên cùng đó chính là những vận mẫu mà chúng ta sẽ kết hợp ví dụ ở đây chúng ta có âm gì nhỉ âm tr âm này có cong lưỡi nhưng mà không bật hơi mọi người nhá nghe lại này tr rồi và khi kết hợp với vận mẫu a thì chúng ta sẽ có âm gì đây nhỉ âm gì đây ạ ra rồi các bạn đừng quên là nhiệm vụ của chúng mình phải làm gì nhỉ lắng nghe và lặp lại cho cô trang nhưng mà phải lặp lại và phát ra thành tiếng nhé mọi người nhá phải đọc to lên đấy ạ ra rồi ok cứ tương tự như vậy chúng ta sẽ đọc hết cả ngang này nhá nào âm này chúng ta có là gì nhỉ trưa trưa trưa trưa trai trai trai J Châu Châu Châu Châu Chính xác Thành mẫu tiếp theo nhá Vừa có C vừa có H thì chúng mình vừa cong lưỡi vừa bật hơi Và âm này sẽ đọc là chư chư Rồi khi nó kết hợp với vận mẫu A thì chúng mình sẽ có âm cha Nhớ nhá âm này phải bật hơi thật là rõ ràng ra đấy ạ cha rồi tiếp theo nào chưa chưa chưa chưa chai chai chao chao châu châu thanh mẫu tiếp theo là âm sư âm này thì khá là đơn giản rồi đúng không mọi người vậy thì khi thanh mẫu sư kết hợp với a thì chúng mình có âm gì đây mọi người ơi âm gì ạ à? âm gì nhỉ đọc to lên nào chính xác là sa đúng không ạ sa rồi thì còn đây là gì đấy nhỉ à sơ sơ tiếp theo ạ chúng mình tiếp tục đọc to lên nhá sơ Sư đúng rồi một trong những yếu tố vô cùng quan trọng để tạo nên chất lượng của một lớp học ngoại ngữ đó chính là sự tương tác từ phía các bạn đấy ạ à. chúng mình đọc tiếp nào shy đúng rồi đọc to lên nhá shy say say sau sau show show tiếp theo nào âm này là âm gì đây mọi người đố mọi người biết âm này đọc là gì nhỉ r hay là gì nhỉ? Không nhá, chúng mình không đọc âm rung như vậy, chúng mình đọc là r, âm cong đầu lưỡi lên thôi. R, được chưa ạ? Vậy thì khi khi ghép vào đây mình sẽ có gì nhỉ? R r r r rau rau rau rau ô sang bảng tiếp theo này thì vẫn tương tự như vậy thôi cột bên này chính là những thanh mẫu chúng ta đã được học và hàng trên cùng này là những vận mẫu mà chúng ta sẽ kết hợp cùng với thanh mẫu rồi ở đây chúng ta vẫn có gì nhỉ thanh mẫu chư không bật hơi nhá chư và khi kết hợp với vận mẫu u thì chúng ta có âm gì nhỉ mọi người đọc to lên nào chính xác là âm chu chu tiếp theo draw draw đừng có ai đọc đây là chua đấy nhá u với a thì phải là ua ua draw đúng không ạ à, tiếp theo nào draw draw dry dry nếu mà bạn nào đang cảm thấy mình bật hơi thì nhớ là phải tém tém lại đấy nhá ở này không bật hơi đâu ạ tiếp theo nào dry dry drawn drawn drawn drawn drawn drawn rồi tiếp theo âm này là tất cả đây là âm cong lưỡi đúng không và với âm này thì chúng ta còn phải bật cả hơi nữa chư chư rồi chu chu cho cho chua 戳拆拆吹吹穿穿撑撑。 trong trong tiếp theo với thanh mẫu sư thì chúng mình sẽ có su su xoa xoa xua xua xoay xoay xoay xoay xoan xoan xuân xuân xoang xoang Chà, đến âm cuối cùng rồi đây à, Thành mẫu r kết hợp vào chúng ta có âm ru ru ra ra rua rua ray, ray, run, run, run. run mọi người có cảm thấy mệt không ạ đọc tất cả những cái phần ghép âm vừa rồi mọi người đang cảm thấy gì có mệt không ạ có mỏi miệng không ờ, chắc là cũng hơi hơi đúng không tuy nhiên là mình mình cố gắng lên một chút nhá bởi vì tất cả những cái phần này rất là quan trọng và cô trang biết là khi mà chúng ta bắt đầu với một môn ngoại ngữ mới chúng ta đều muốn nhanh nhanh chóng chóng chinh phục được nó tuy nhiên có một điều mà cô trang muốn nhắc nhở các bạn và đây cũng là một lời khuyên cô trang dành cho tất cả những học trò của mình trong suốt nhiều năm qua đó là các bạn hãy bình tĩnh thôi hãy đặt tâm thái của mình thật là bình tĩnh nhanh thì chưa chắc đã đúng nhưng đúng thì chắc chắn sẽ nhanh và chúng mình cứ bình tĩnh thôi rồi đâu sẽ có đó chắc chắn là các bạn bạn sẽ chinh phục thành công bằng tiếng Trung thôi các bạn ơi vậy là chúng mình đã sắp về đến đích rồi chỉ còn một chướng ngại vật cuối cùng nữa thôi vậy thì chúng mình hãy lấy lại tinh thần và cùng cô Trang vượt chướng ngại vật để về đích nhá à, chướng ngại vật này của chúng ta chính là phần luyện đọc cũng tương tự như những phần trước thôi ở phần này thì đã tập hợp những cái từ vựng hoàn chỉnh tức là những âm tiết đã bao gồm đầy đủ cả thanh mẫu vận mẫu và thanh điệu nhiệm vụ của chúng mình đơn giản chỉ là lắng nghe và lặp lại thật to rõ ràng cùng cô Trang nhá ok không ạ chúng mình bắt đầu thôi nào à, từ đầu tiên chúng ta có gì đây nhở à thanh mẫu r và thanh mẫu sh thì các bạn nhớ nhá zh thì không bật hơi có hát thôi mà chỉ cong lưỡi không bật hơi còn ch thì sao ạ vừa bật hơi vừa cong lưỡi này và lưu ý một tí nhá đằng sau âm trư và âm trư này là chữ y thì y phải đọc thành thành ư rồi ok bây giờ chúng mình cùng đọc nhá trư chứ các bạn có cảm nhận thấy rõ ràng cái âm trước và âm sau có sự không bật hơi và bật hơi nó phân biệt rất là mạch lạc chưa ạ chứ chứ ok tiếp theo nhá từ thứ hai chúng mình có này chả chả âm này là âm gì đây ạ có ai nhớ không nói cho cô biết xem nào âm này là âm chính xác là uân uân thì ghép với chư thì chúng mình sẽ có là xuân rồi thanh một luôn xuân tằng tằng tằng tằng không lên không xuống nha mọi người xuân à tiếp theo này ung Z hát rồi cong lưỡi lên nào trung thanh bốn đầu trung vậy cả hai từ này sai thay âm này sẽ đọc là tôn trung tôn trung tiếp theo nhá âm này thì quá dễ rồi ạ à. tự sư tự sư tiếp theo ạ à vẫn quá là đơn giản luôn lắng nghe và đọc lại cùng cô nào sự sai ở đây chú ý là có thanh vốn chính vì thế chúng mình vẫn tiếp tục nên dùng tay để mô phỏng cái độ cao của âm thanh nhá sự sai dứt khoát lên nào đừng có đọc là chữ trai như thế là sai hoàn toàn đấy nhá như thế là cách đọc chưa đúng ạ sự sai chính xác nào âm tiếp theo chúng mình cùng đọc nào oh, một cái là cong lưỡi này một cái là thẳng lưỡi này chứ sứa chứ sứa rồi tiếp theo à, ở đây các bạn nhìn thấy là hai vận mẫu này đến hai cái chữ y này nhìn thì nó giống nhau đúng không ạ nhưng khi đọc lên nó lại khác nhau khác chỗ nào mọi người có nhớ không ạ hai chữ này liệu tôi có nhầm với nhau không không bao giờ nhầm được nhé mọi người bởi vì chữ y đi đằng sau z thì phải đọc thành ư còn chữ y đi đằng sau di thì vẫn là y thôi thế nên không bao giờ có chuyện nhầm lẫn hai âm này nhá chúng mình sẽ đọc là tự chỉ tự chỉ rồi tiếp theo nào oh, hai âm này đều bật hơi nhưng một âm cong lưỡi một âm không chư chủ So Ok chưa ạ? Tiếp theo này à, SH thì cong lưỡi này S thì thẳng lưỡi này Sông sử Sông sử Vừa rồi thì chúng ta đã hoàn thành phần lớn kiến thức liên quan đến phát âm tiếng Trung Tuy nhiên vẫn còn một vài lưu ý nữa mà chúng ta phải trao đổi với nhau Thế nên các bạn đừng vội tắt video này đi nhé Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé Lưu ý đầu tiên đó chính là về biến điệu của thanh ba Thì như trong phần nội dung chính cô Trang đã từng chia sẻ rằng Người ta quy định khi hai thanh ba đứng cạnh nhau thì thanh ba đầu tiên sẽ được đọc thành thanh hai Ví dụ như là nỉ họ thì chúng ta sẽ đọc thành ní họ hay như nả lỉ chúng ta sẽ đọc thành ná lỉ hay lão khổ thì chúng ta sẽ đọc thành láo khổ trường hợp thứ hai vẫn là ba thanh ba đi cùng với nhau tuy nhiên là hai thanh ba đầu tiên sẽ được đọc thành thanh hai ví dụ nả lý trảo ở trong trường hợp này thì chúng ta có thể đọc thành ná lý trảo tóm lại các bạn chỉ cần hiểu rằng trong cái trường hợp mà ba thanh ba đi cùng với nhau thì kiểu gì thanh ba thứ hai cũng sẽ biến thành thanh hai còn cái việc biến điệu như thế nào cụ thể ra sao thì dần dần các bạn sẽ có một cái phản xạ với cái việc biến điệu và các bạn đọc cứ sao cho nó thuận miệng là được ạ lưu ý tiếp theo đó là về biến điệu của phụ. như chúng ta nhìn thấy chữ hán này được đọc là phụ Mang thanh 4 Pu ở đây Hán Việt có nghĩa là bất và nghĩa tiếng Việt là không là sự phủ định một điều gì đó. Ồ vậy thì cái chữ pu này mang thanh 4, tuy nhiên khi đằng sau pu cũng là một âm tiết mang thanh 4 thì pu phải được đọc thành pú. Chúng ta đi đến ví dụ như sau nhé. Ở đây chúng ta có từ bù chuyển à thì các bạn nhìn thấy là bù mang thanh 4 này từ chuyển cũng mang thanh 4 vậy trong <laughs> trường hợp này thì chúng ta cần phải đọc thành bú chuyển à hay chúng ta có một ví dụ khác như sau ở đây là có từ bù thanh 4 đúng không từ bên cạnh nào chúng ta đọc nhá biển à chú ý âm yên đừng đánh mất chữ y nhá ở à, bù biển vậy thì khi mà biến điệu đi chúng ta phải đọc thành gì ạ à bú biển rồi ok thêm một ví dụ nha chúng ta có từ bù sự Đằng sau bu là thanh bốn thì bu phải đọc thành bú. Chính vì thế trong trường hợp này chúng ta phải đọc thành bú sư. Các bạn đã nắm được chưa ạ? Tiếp theo là một lưu ý về biến điệu nữa, đó chính là biến điệu của y. À, như các bạn thấy đây là chữ Hán y phiên âm của nó nó mang thanh một đúng không ạ và y hán việt có nghĩa là nhất nghĩa tiếng Việt có nghĩa là một Và người ta quy định rằng khi đằng sau y là thanh 1, 2, 3 thì y sẽ được đọc thành thanh 4 y à, chúng ta cùng lấy ví dụ để có thể hình dung rõ hơn nhé. ở đây chúng ta có từ y thiên thì từ thiên này là là thanh một đúng không ạ chính vì thế chúng ta cần phải biến điệu thành y thiên tiếp theo ạ ví dụ thứ hai ở đây chúng ta có từ y nén từ nén ở đây là thanh mấy đây mọi người nhỉ à thanh hai đúng không ạ à, thanh hai đây ạ vậy thì từ này chúng ta phải đọc thành gì nhỉ các bạn có thể đọc to lên cho lão sư được không ờ à, đúng rồi chúng mình sẽ đọc thành y nén À, tiếp theo nhá ví dụ thứ ba chúng ta có từ y bẩn đằng sau chữ y là thanh ba này vậy thì từ này chúng ta cũng phải biến điệu thành à đúng rồi y bẩn vẫn liên quan đến biến điệu của y thì ở đây chúng ta có khi đằng sau chữ y là thanh 4 thì y sẽ được đọc thành ý cụ thể hơn chúng ta cùng đến với ví dụ sau nhá ví dụ đầu tiên chúng ta có từ y cựa thì các bạn thấy từ cửa đây mang thanh mấy đây nhỉ mọi người ơi à thanh 4 đúng không đọc dứt khoát lên nhá cửa ờ à, đúng rồi vậy thì đằng sau y là thanh 4 thì y phải đọc thành thành gì đây nhỉ à chúng ta sẽ đọc là ý cửa được chưa ạ đến ví dụ số 2 nhá nào chúng ta có từ y yang oh, yang ở đây cũng là thành 4 chính vì thế ở đoạn này chúng mình cần phải biến điệu thành thành gì nhở chính xác y yang rồi ok tiếp theo sau đây thì chúng mình sẽ đến với một phần lưu ý vô cùng vô cùng quan trọng nhá nhưng mà trước tiên thì cô trang muốn hỏi các bạn một chút là thông thường ấy, khi mà mình nghe nhạc tiếng trung chẳng hạn ở cái phần mà có sắp phiên âm ấy, các bạn có để ý rằng à, có rất nhiều những cái từ mang y dài này hoặc là w không ờ, tuy nhiên từ đầu đến giờ thì chúng ta lại chưa hề học về những âm đó rốt cùng là những âm đấy từ đâu mà đến nhỉ? Thì chúng ta hãy cùng đến với phần lưu ý này nhé. Một số lưu ý khi viết phiên âm Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đến với lưu ý của các vận mẫu là Y hoặc bắt đầu bằng Y Thì như các bạn nhìn thấy ở trên đây ạ ở đây chúng ta có tất cả những cái vận mẫu là y hoặc bắt đầu bằng y đúng không? Chúng ta cùng đọc nào. Y, in, in, ya, ye, yao, yo, 央央。 ion thì những vận mẫu này thông thường nó phải kết hợp với thanh mẫu để tạo thành một âm tiết tuy nhiên ở đây khi mà các vận mẫu là y hoặc bắt đầu bằng y tự bản thân nó biến thành một âm tiết mà không cần sự kết hợp với bất kỳ một thanh mẫu nào thì phiên âm của nó sẽ được viết y ngắn chuyển thành y dài và giữ nguyên cách đọc cụ thể là các bạn sẽ nhìn ở bên này ạ ở đây chúng ta có ở đây có mỗi từ y thôi à, có mỗi chữ y thôi nên là chúng mình sẽ thêm y dài đằng trước nhá và giữ nguyên cách đọc vậy từ này chúng mình nhìn thấy sẽ đọc là gì nhỉ y đúng rồi không thay đổi nhá à, từ tiếp theo chúng ta sẽ đọc là gì ạ in in ya ye và cứ tương tự như vậy tất cả các âm sau khi được thay bằng y dài thì chúng ta vẫn giữ nguyên cách đọc không hề thay đổi được chưa ạ tiếp theo là lưu ý với những vận mẫu là u hoặc bắt đầu bằng u thì như chúng ta thấy trên đây chúng ta đang có những cái vận mẫu là u hoặc bắt đầu bằng u này đó thì khi những vận mẫu này không cần kết hợp với bất kỳ một thanh mẫu nào mà tự thân nó biến thành một âm tiết thì phiên âm của nó được viết là U sẽ được chuyển đổi thành W cụ thể như sau à chúng ta vẫn phải giữ nguyên cách đọc nhá ví dụ ở đây chúng ta có U thì khi mà được thay thế và thêm W vào rồi chúng ta vẫn sẽ đọc là U à tiếp theo này âm Wa vẫn sẽ đọc là Wa Ua vẫn sẽ đọc là Ua và cũng cứ tương tự như vậy chúng ta thay W vào thay U bằng W nhưng mà vẫn gì ạ? Vẫn giữ nguyên cách đọc không hề thay đổi. Mọi người đã hiểu phần này chưa ạ? Cuối cùng đó chính là những vận mẫu u hoặc bắt đầu bằng u Ồ, những vận mẫu u hoặc bắt đầu bằng u khi mà bản thân nó cũng tự biến thành một âm tiết mà không cần sự kết hợp của một thanh mẫu nào cả thì cứ chỗ nào có u hai chấm thì tôi chuyển nó thành y dài u. Nhớ nhá, cứ chỗ nào có u hai chấm là cái u này này thì chúng ta chuyển đổi nó thành cụm này và giữ nguyên cách đọc. Ở đây ví dụ chúng ta có u này, khi mà sang đây thì chúng chúng mình vẫn phải đọc là uy đúng rồi đừng có ai đọc là u ở đoạn này đấy nhá là sai rồi đấy rồi tiếp theo ở đây có mình có âm gì đây nhỉ uê à thì ở đây uy biến thành cụm này đúng không ạ và chúng mình vẫn phải giữ nguyên cách đọc âm này là uê tiếp theo này uyên giữ nguyên cách đọc chỉ thay đổi cách viết thôi uyên giữ nguyên cách đọc vẫn đọc là Uyên được chưa ạ phần này thì nó khá là đơn giản chỉ cần các bạn xem nhiều lần và và tạo thành thói quen là được nhắc đến vận mẫu Uy thì nhân đây cô Trang cũng sẽ tổng hợp giúp các bạn một số kiến thức liên quan đến vận mẫu này nhé cụ thể như sau ạ đó chính là vận mẫu uy sẽ chỉ kết hợp được với các thanh mẫu nưa, lưa, chi, chi và si Cụ thể là khi đứng đằng sau nưa và lưa thì vận mẫu uy vẫn sẽ giữ nguyên dấu hai chấm ở bên trên Còn khi kết hợp với những thanh mẫu chi chi si thì chúng ta phải bỏ dấu hai chấm ở bên trên đi và giữ nguyên cách đọc phần này mọi người vẫn còn nhớ chứ ạ tuy nhiên dù nhớ hay là chưa nhớ thì cô trang nghĩ rằng các bạn vẫn nên cầm bút lên và ghi chép xuống bởi vì một mẩu bút chì cùn còn hơn một trí nhớ tốt nào nếu như các bạn đã sẵn sàng thì chúng mình cùng đến với phần lưu ý cuối cùng nhé đó chính là lưu ý với âm uốn lưỡi r. Đây có thể được coi là một vận mẫu đặc biệt và cách đọc của nó thì vô cùng đơn giản. Các bạn đọc như chữ ơ e bình thường ấy nhưng chúng mình cong nhẹ cái lưỡi lên. Nào, cùng đọc với cô Trang nhá. Đọc to lên nào ơ ơ ơ chính xác âm ơ này thì thông thường nó có thể đứng một mình hoặc cũng có thể đứng đằng sau các âm tiết khác để tạo thành những âm cuốn lưỡi ờ, ví dụ ở đây chúng ta có từ oán và khi kết hợp với âm r này thì chúng ta sẽ đọc là war war ờ, chúng ta vẫn đọc từ oán bình thường nhá nhưng phần cuối âm thì chúng mình cong nhẹ cái lưỡi lên ạ war rồi chúng mình đọc to lại nào war Ồ, và các bạn lưu ý rằng uh, âm R ờ, bình thường phiên âm của nó sẽ là E và R Nhưng khi mà uh, viết vào ấy, khi mà viết vào phiên âm ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng nó được viết tắt chỉ còn chữ E, R ở đằng cuối này thôi Để giúp các bạn luyện tập tốt hơn âm uốn lưỡi này thì chúng mình cùng đến với một vài ví dụ sau đây nhé Ví dụ đầu tiên chúng ta có từ bản thiên À, ở đây chúng mình phát hiện ra chữ R này chính là âm âm cuối lưỡi đây đúng không ạ? Vậy thì từ này chúng mình sẽ đọc thành gì nhỉ? Bản thiên bản thiên ở ví dụ thứ hai thì chúng ta có từ xảo khái à ở đây chính là âm cuốn lưỡi này thì chúng mình sẽ đọc là xảo khái xảo khái chính xác ví dụ thứ ba nhá chúng mình có từ chữ nả âm cuốn lưỡi ở đây thì chúng mình sẽ phải đọc thành chữ nả chữ nả Chính xác Tadam! Cô Trang bật mí cho các bạn một bí mật nhé Đó chính là chúng ta vừa hoàn thành hết 100% tất cả những kiến thức liên quan đến phát âm tiếng Trung rồi Và tấm bằng chứng nhận này thuộc về các bạn Tuy nhiên cô Trang cũng muốn nhắn nhủ đến các bạn rằng sự hứng khởi sẽ giúp chúng ta có một khởi đầu thuận lợi Nhưng muốn đi đến cùng thì chúng ta rất cần đến sự kỷ luật cũng như là kiên trì rèn luyện Vậy cô Trang hy vọng rằng sau khi xem clip này các bạn sẽ liên tục luyện tập để nâng cao cái kỹ năng phát âm của mình Và tiến xa hơn nữa trên bước đường chinh phục tiếng Trung Ngoài ra để hỗ trợ cho việc học phát âm của các bạn được bài bản và kỹ lưỡng hơn thì Alpha đã thiết kế ra rất nhiều những khóa học để các bạn có thể lựa chọn ví dụ như là khóa video quay sẵn, khóa học qua Zoom và khóa học trực tiếp. Nếu các bạn quan tâm thì hãy click ngay vào link ở phần mô tả nhé. Và đừng quên Alpha đang có rất nhiều ưu đãi chờ bạn đấy. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích thì đừng quên like, share và ấn subscribe để chờ đợi những video thú vị hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chai chị!